Xin chào tất cả các bạn, mình là team code của Học viện Đăng Quang Marathon và team VDC toàn quốc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại giáo án rất là hay trong học chạy bộ.vn Đấy là giáo án cải thiện thành tích. Giáo án cải thiện thành tích này dành cho những người muốn đạt được một cái target tốt hơn trong những giải chạy trong những năm tiếp theo phần lớn những người chạy bộ hiện nay họ đạt đến một cái ngưỡng ví dụ như à, HM sắp 1 giờ 30 họ muốn cải thiện xuống sắp 1 giờ 25 1 giờ 3 20 và với những người mà đạt FM 3 giờ 30 họ muốn xuống 3 giờ hoặc từ 4 giờ muốn xuống 3 giờ 30 hoặc 3 giờ trong điền kinh hay trong marathon việc một người chạy có thể giảm được 5 đến 10 phút là một cái kỷ lục khá là lớn. Còn trong điền kinh đối với những cái môn check and fill ở trong chân vận động thì giảm được vài giây hoặc vài phần trăm giây. Đó là một cái gì rất to tát. Chính vì thế, giáo án cải thiện thành tích đưa ra với những bài tập đầy đủ về kích hoạt nhóm cơ, cũng như các bài về thời lực sức bền, các bài về sức nhanh tốc độ, cũng như các bài về tập dẻo luôn luôn được đan chen lồng chéo vào trong đấy và với những bài chạy dài các bài tập thể lực nặng và với những cái bài mà tập điểm rơi quan trọng của một giáo án tốt đấy chính là người làm nên giáo án đó có thể tính được điểm rơi phong độ và có thể tính được cái chu kỳ trong cái quá trình tập luyện của một người tập thể thao trong giáo án cải thiện thành tích, bạn có xét tất cả những giáo án từ sắp 1 giờ 20, 1 giờ 15 hoặc là 1 giờ 25 đối với HM và với 4 giờ đối với FM hoặc 3 giờ 30, 3 giờ 20 hoặc 3 giờ. Và bạn có đầy đủ những kiến thức căn bản nền ở trong đấy và được sự hướng dẫn tối đa từ tim cốt. Khi các bạn tập các bài hàng ngày, các bạn có thể contact trực tiếp tim cốt để có thể bàn luận về tất cả những phần trong giáo án mà bạn đã được tập. Và chính những phần trong giáo án đó sẽ giúp các bạn có thể cải thiện thành tích mỗi ngày trong quá trình bạn tập luyện. Khi đi đây, chiến thuật trong một cái giáo án, cải thiện thành tích sẽ giúp bạn đánh bại những người mà không được học chiến thuật khi đi race và những kỹ năng, những tiếp trong chạy bộ hoặc các bạn có thể ăn ngủ dinh dưỡng như thế nào trong chạy bộ luôn luôn được các coach training cho các bạn bài bản và đầy đủ chính vì thế những người chạy bộ hiện nay nếu muốn tiếp cận để cải thiện thành tích thì hãy liên hệ với team coach học viện Đăng Marathon trong giáo án của cải thiện thành tích có đầy đủ những bài tập để giúp bạn cải thiện thành tích trong tương lai và liên hệ với số website hotline của website 0916 582 783 hoặc chuyển khoản tài khoản ở trên trang web hệ thống trường sẽ tự mở và chúng tôi những tim cốt những người cùng làm cùng học với các bạn sẽ đồng hành với các bạn từ những giải đấu của năm nay và những năm về sau và luôn luôn hỗ trợ các bạn chiến thuật khi đi dây để đạt điểm cao ở đỉnh cao của phong độ khi giải diễn ra và Hy vọng các bạn đừng ngại ngần gì nữa hay đăng ký học chạy bộ.vn để nhận được sự tư vấn từ Tim Code. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.